chính chủ cần bán nhà xây mới 5 tầng tại uh, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đấy, nhà được chúng tôi là xây mới 5 tầng với thiết kế là mỗi tầng là một phòng, có ban công, có hướng chính là hướng Đông Nam. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 800 triệu sẽ hỗ trợ cho mọi người toàn bộ cái uh, phí sang tên sổ đỏ và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến tối đa 80% với cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì đây là cái ngõ ở trước nhà đây. Ngõ trước nhà là rộng 2,2 ờ, m. Đấy, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Và cách đường ô tô chạy là đường ô tô đi là khoảng tầm 100 ờ, m. Đây, hiện tại tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà, mọi người có thể thấy. Đấy, đây là 5 tầng ngôi nhà. Rất là thoáng. Rất là đầy đủ ánh sáng cái vị trí trước nhà đây là cửa của ngôi nhà được sử dụng là cửa hai lớp Phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong đây chính là bằng à, cửa nhôm kính cao cấp. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết của từng tầng, từng phòng trong ngôi nhà cho mọi người biết được. Hiện tại là tôi đã đứng ở trong tầng 1. Đấy mọi người có thể thấy với thiết kế của chúng ta là ở à, tầng 1 là sẽ có một phòng khách, một phòng à, bếp và một phòng vệ sinh phụ. Diện tích là 30 mét vuông, rất là rộng rãi đây mọi người có thể là nhìn à, toàn bộ quan sát đây vị trí phía bên ngoài đây là vị trí phòng khách chúng tôi đã hoàn thiện xong hết toàn bộ cái hệ thống gạch nát nền là sử dụng là gạch à, granite 6060 loại 1 sử dụng là trần thạch cao cùng với lại đèn led cao cấp đã có đầy đủ hệ thống quạt trần hệ thống sơn tường đây được bả rất là kỹ Sử dụng hệ thống sơn là sơn zotun cao cấp Đây là khu vực bếp Toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng uh, chất liệu là gỗ acrylic chống cong vênh, chống mối mọt Toàn bộ hệ thống uh, vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng chất liệu inox uh, à, 304 cao cấp hàng nhập khẩu Hàn Quốc Đấy, và tầng 1 của chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh phụ đây trong nhà vệ sinh là sẽ có cái ờ, bồn cầu vòi rửa và có cái hệ thống bơm nước tổng cho toàn bộ ngôi nhà cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp đây là cái nối cầu thang để chúng ta đi lên tầng 2 đây toàn bộ hệ thống ờ, mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được ốp bằng đá granite cao cấp hệ thống tay vị là sử dụng là bằng gỗ nim nam phi đây chúng ta sẽ có một cái ô ở đây cái ô giếng trời dùng để nén ánh sáng và nén không khí thông phong cho toàn bộ ngôi nhà Sau đây mời mọi người tham quan ở phía tầng 2 của ngôi nhà Tầng 2 được chúng tôi là thiết kế là bao gồm là một phòng một phòng ngủ chính và một phòng uh, vệ sinh đấy thiết kế như thế này thì rất là rộng đảm bảo là chúng ta đã có thể là để đồ đạc và sinh hoạt các thứ ở trong đây luôn tận dụng được tối đa luôn không gian luôn có cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim nam phi cửa rất là rộng rất là đẹp đây và ở phía mặt tiền của chúng ta là sẽ có hướng ban công mở ra đây và chúng ta có cửa mở ra để lấy ánh sáng và không khí toàn bộ hệ thống trần là sử dụng là trần thạch cao cùng với đèn led gạch đất nền là sử dụng là gạch granite loại 1 sau đây mọi, mời mọi người tham quan cái à, phòng vệ sinh của tầng 2 Đấy, phòng vệ sinh là đã được chúng tôi lắp đặt đầy đủ các thiết bị là bồn cầu này lavabo sen vòi hệ thống gương hệ thống vòi xịt đây có cửa mở ra ô giếng trời để ờ, lấy ánh sáng và lấy không khí đây chúng tôi sử dụng cái gạch ốp nát là gạch 30 60 loại 1 và có cái cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp mọi người có thể là ờ, nhìn kỹ lại toàn bộ cái không gian của tầng 2 ạ Đấy, rất là rộng rất là thoáng ở phía bên trên tầng 3 tầng 4 và tầng 5 là chúng tôi là cũng thiết kế là mỗi tầng một phòng đấy thì hiện tại là tầng 2 tầng 3 và tầng 4 ba tầng là sẽ có thiết kế là tương tự như nhau đây đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài Đấy, có một phòng chính và một phòng vệ sinh thiết kế thì tương tự như ở tầng 2 thôi Tiếp theo mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 Tầng 4 và tầng 3 cùng với tầng 2 là sẽ có thiết thiết kế là giống hệt nhau này Chúng ta mỗi một tầng là sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh phía trước ngôi nhà rất là thoáng luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí cho toàn bộ ngôi nhà Sau đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 5 Tầng 5 là sẽ được thiết kế là có một phòng ở đây thì chúng ta có thể là tận dụng làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ và chúng ta cũng có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí đây và ở phía đằng sau đây đấy là cái khu vực mà chúng ta để máy giặt và phơi đồ chúng tôi đã thiết kế đầy đủ cái hệ thống điện này hệ thống vòi chờ và hệ thống thoát nước đấy và chúng ta có thể phơi đồ ở đây Như tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là chính chủ đang cần bán nhà tại à, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội được thiết kế xây dựng là 5 tầng với diện tích là 30m2 đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 800 triệu bên công ty chúng tôi là sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu và có thể là hỗ trợ tối đa là 80% giá trị với cái lãi suất ưu đãi nhất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 Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.